còn bác nào mà chưa chơi cái đĩa tài xỉu hai chiều này thì các bác xem hết video muốn chỗ nào không hiểu cứ alo cho em hoặc kết bạn zalo với em em sẽ tư vấn cho các bác và sau đây để không mất thời gian của các bác nữa thì em sẽ xin phép được test thử à xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều này để cho các bác được hiểu hơn đây cái nắp này hoàn toàn là nắp chợ còn đây là cái đĩa mà khách đã đặt bên em là bằng đĩa hoa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 và trước tiên thì em sẽ lắc thử 10 chén về phía bông hoa to rồi sau đó 10 chén về phía bông hoa nhỏ để xem xem là cái độ chính xác của nó đạt đến mức độ nào này tài một chén tài hai chén tài ba chén tài bốn chén tài 5 chén tài 6 chén tài 7 chén tài 8 chén tài 9 chén tài 10 chén vừa rồi em đã test thử 10 chén tài với bông hoa to và các bác thấy sao cái độ chính xác của nó như nào ạ tất nhiên là nếu mà tài xỉu thì có khi nó chính xác 100% cũng có khi nó gặp chén phản và gặp chén phản thì mình không tránh được rồi nhưng vừa nãy là không hề có một chén phản nào và đều về tài tất cả 10 chén đúng không ạ bây giờ thì em sẽ lắc thử với bông hoa nhỏ đó là bên xỉu để xem 10 chén xem là chính xác được đến bao nhiêu nha các bác nha một chén xỉu hai chén xỉu ba chén xỉu bốn chén xỉu năm chén xỉu sáu chén xỉu 7 chén xỉu 8 chén xỉu 9 chén xỉu 10 chén xỉu Các bác thấy cái độ chính xác của cái đĩa tài xỉu hai chiều này nó như thế nào ạ? À? Các bác có thể lên cơ sở em tự test hàng các bác tự nhận xét nha các bác nhé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 và video của em đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bác những video sau.